xưa đôi ta vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát vuốt tay nhẹ dịu dàng tựa tóc em thật em nói với em đây là dòng suối mơ em không quên ngày xưa đôi ta bước chung đường hai hàng cây xanh lá cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng rồi anh ôm em vòng tay ngất ngây bao năm về lại nơi đây vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy vẫn trong lành như tình yêu của em và anh vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương một người luôn kề bên mỗi khi anh buồn và yêu anh một tình yêu thủy chung anh còn nhớ nhau chẳng biết em cần nhớ anh như anh nhớ ngày xưa anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần mong là em không quên anh với câu hứa hôm nào vì sao anh đi mãi chẳng quên chào em khắc sâu đến muôn đời sau này anh với em sẽ không phải xa rời vì tình yêu anh trao em khắc sâu